Xin chào tất cả anh em huynh đệ đã đến với xem kèo bóng là có tiền của mình nhá. Cũng uh, đã trôi qua hai ngày uh, World Cup rồi. Thì uh, World Cup cũng đang uh, đóng lại và Argentina là đội bóng giành uh, chức vô địch ở uh, World Cup 2022 năm nay. Uh, hết World Cup thì chúng ta lại đến với những cái giải đấu bóng cỏ ở châu Á thôi vì ngoại hạng Anh cũng như là năm giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh ở châu Âu thì còn một tuần nữa thì mới diễn ra. Thì ngày hôm nay sẽ là một trận đấu mà mình nghĩ rằng là rất nhiều anh em chúng ta cũng sẽ quan tâm cũng như là chú ý thôi đó là ở cái giải AFF uh, ờ, ở châu Á anh em <clears throat> khi mà buổi tối ngày hôm nay sẽ có Việt Nam chúng ta ra sân uh, vào lúc 5 giờ thì sẽ là Myanmar và Malaysia uh, và sau đó 2 tiếng 30 phút thì sẽ là trận đấu giữa Việt Nam chúng ta và Lào anh em nhé Việt Nam chúng ta và Lào hiện tại kèo chấp đang là Việt Nam chấp Lào ba trái mình nghĩ rằng với một mức kèo khá là cao ở một trận đấu ờ, ở vòng bảng thôi tuy nhiên thì mình nghĩ rằng với cái kèo chấp này khá là cao anh em ạ khá là cao nhá và trước khi đi đến với những phần ờ, chốt kèo của mình thì mình sẽ điểm qua một chút về lịch sử cũng như là đội hình của Việt Nam chúng ta ngày hôm nay Tất nhiên rằng là Việt Nam chúng ta thì chắc chắn là được đánh giá cao hơn hẳn so với Lào rồi đúng không? À, ờ, 5 trận đấu gần đây nhất của Việt Nam đối đầu với Lào Thì rõ ràng rằng là Việt Nam chúng ta giành cả 5 chiến thắng Tuy nhiên thì trong 3 trận đấu gần đây nhất anh em nhé 3 trận đấu gần đây nhất Cũng là 3 trận đấu ở giải AFF Suzuki Cup Thì Việt Nam chúng ta chỉ chiến thắng cách biệt Ờ, Lào với tỷ số tối đa là 3-0 thôi. đây 3-0 và có trận đấu còn có 2-0 thôi. Và mình nghĩ rằng với kèo chấp này là kèo chấp khá là cao anh em ạ. Kèo chấp khá là cao anh em. Đây. Và hơn thế nữa rằng là Việt Nam chúng ta đang có uh, một phong độ rất là chói sáng với 6 trận thắng ờ, uh, 6 trận bất bại anh em nhé 6 trận bất bại 6 trận bất bại và 5 chiến thắng liên tiếp anh em này Việt Nam chúng ta đã có 6 trận bất bại và 5 chiến thắng liên tiếp Trong đó thì tất nhiên là có một số trận giao hữu nữa Cũng có một số trận giao hữu anh em thế nên thì uh, những trận giao hữu thì chúng ta sẽ không đề cập đến đâu đúng không Mà chúng ta sẽ đề cập vào những trận đấu mà rõ ràng là Việt Nam chúng ta đá ở với các uh, gọi là các đội bóng mạnh khác ở khu vực châu Á. Ví dụ như là Nhật Bản thì chúng ta hòa với tỷ số một đều ở vào tháng 3 và tháng 6 cũng như là tháng 9 đúng không? Và một trận đấu nữa giao hữu đó là chúng ta chiến thắng Borussia Dortmund với tỷ số là 2-1 gần đây vào tháng trước. Chúng ta có thể thấy rằng là Việt Nam chúng ta càng ngày các cầu thủ họ càng phối hợp cũng như đá với nhau càng nhuần nhuyễn hơn tuy nhiên thì bên cạnh đó thì trận đấu vừa rồi trận đấu vừa rồi gặp Philippines cũng là giao hữu thì Việt Nam chúng ta chỉ thắng Philippines với tỷ số 1-0 do công của Văn Quyết và một bàn thắng mình nghĩ rằng là khá là may mắn ở vào những phút bù giờ đó là lý do vì sao mà mình nghĩ rằng kèo chấp này khá là cao anh em nhé hiện tại thì kèo đang đóng kèo hình như mình nghĩ rằng là sẽ nhảy tiếp đấy sẽ nhảy tiếp và nếu như mà anh em chúng ta thì chắc chắn là sẽ đặt niềm tin vào Việt Nam chúng ta rồi. Đúng không? Thì anh em nào mà đi đầu trận thì anh em chúng ta có thể đi cái kèo Việt Nam chấp 3 cũng được. Hoặc là anh em chúng ta có thể đi cái mã kèo đó là xỉu. Anh em nhá. Xỉu 3.5 này. Xỉu 3.5. Mình nghĩ rằng là có thể Việt Nam chúng ta sẽ chiến thắng với tỷ số là 3-0 Hoặc là có thể sẽ chiến thắng với tỷ số là 2-0 thôi Và cũng rất có thể rằng là Lào họ cũng thế ghi được một bàn thắng vào lưới của Việt Nam chúng ta Vì thật sự mà nói thì Lào họ cũng đang có một uh, uh, đội hình mình nghĩ rằng là uh, thay đổi Cái sự thay đổi của đội hình Lào nó khá là khác biệt Khi mà anh em chúng ta có thể thấy rằng là SEA Games SEA Games vừa rồi đúng không? Lào chúng ta cũng cũng đã thể thấy rõ rằng là Lào không phải là một đội bóng dễ chơi. Đấy, tất nhiên rằng không phải một đội bóng nào cũng cứ yếu mãi hay là một đội bóng nào cũng cứ mạnh mãi anh em nhá. Đó, nên là anh em chúng ta cần phải tìm hiểu một chút về cái thực lực của Lào cũng như là Việt Nam chúng ta ở hiện thời điểm hiện tại tất nhiên rằng là Việt uh, với anh em chúng ta thì chắc chắn là anh em chúng ta sẽ đặt niềm tin vào Việt Nam rồi và nếu như anh em chúng ta đặt niềm tin vào Việt Nam thì mình nghĩ rằng chúng ta sẽ phải lựa chọn những cái mã kèo gọi là nó hợp lý hơn so với việc là chúng ta cứ đi ngay từ đầu đấy đi ngay từ đầu anh em nhá thì mình sẽ nốt lại cho anh em trước đó là một là anh em chúng ta đi cái mã Việt Nam chấp 3 hai là đi cái mã xỉu 3.5 thật sự mà nói là trong uh, cái bảng này với việc mà có hiện diện của Malaysia cũng như là Myanmar và Lào sẽ là đội bóng được đánh giá thấp hơn so với bảng đấu này Vì vậy là mỗi trận đấu thì Lào đều phải nỗ lực để có một kết quả tốt nhất Để có thể nuôi hy vọng đúng không? Nuôi hy vọng cũng như là có một uh, cái điểm số tốt vào có thể được vào vòng trong Đấy anh em nhá Thì đây đây sẽ là hai mã kèo mình uh, gợi ý cho anh em ngoài ra còn có những cái mã kèo góc cũng như là những cái mã kèo thẻ kèo thẻ thì trận này không có nhưng mà có những cái mã kèo góc cũng như là anh em chúng ta có thể lót tỷ số cho mình đúng không lót tỷ số cho mình đi Việt Nam thì chúng ta có thể lót tỷ số đó là một không, hai không đấy một không hai không anh em nhá một không hai không. thậm chí là anh em chúng ta có thể lót cho mình cái mã tỷ số đó là 40 Việt Nam cũng được. Đấy. Để ờ, có thể nếu như anh em mất cái kèo xỉu thì còn có cái mã kèo tỷ số này nó kéo lại cho anh em. Đó. Đây sẽ là những cái mã kèo mà mình nốt lại cho anh em để anh em chúng ta có thể đầu tư trong một trận đấu như thế này anh em nhá. Tất nhiên là anh em nào cũng thế thôi. Chúng ta thì tất nhiên là sẽ đặt niềm tin vào Việt Nam mà. Thật sự là tất cả mọi người đều hy vọng cũng như là nghĩ chắc chắn rằng Việt Nam chúng ta sẽ chiến thắng với một đối thủ yếu như Lào thôi, đúng không? Đấy. Thì đó là những mã kèo mà mình ờ, gợi ý cho anh em. Còn anh em nào mà muốn ờ, nhận được ờ, những cái mã kèo khác của trận đấu như Malaysia với Myanmar cũng như là những cái mã kèo dung và có thể chơi theo cách chơi của mình anh em nhá cách chơi của mình đó là chơi running trận đấu diễn ra thì mình mới vào kèo cũng như là mình nói rồi kèo đi theo trận đấu mà nên là anh em nào mà thật sự muốn đầu tư bóng đá một uh, cách uh, như mình như mình đi đầu tư bóng đá như mình mình cũng không muốn nói là gọi là chuyên nghiệp hay là gì cả nhưng mà đây là cách chơi của mình đấy thì anh em nào yêu thích thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với mình qua zalo cũng như là telegram mình sẽ cho anh em vào trong nhóm để anh em chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu ở cái trận đấu giữa việt nam và lào anh em nhé còn bây giờ thì hẹn gặp anh em ở những video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo của mình